Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em về một cái bộ hột Đây nó là một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn bình thường Nó không phải là hột có tang, không phải là hột nam châm hay là hột máy Tất cả những cái bộ hột này đều là hột không tang 100% Và cái điều đặc biệt ở cái bộ hột này khi chúng ta sử dụng Chúng ta có thể lắc cho hột đi theo ý của mình Ví dụ như là muốn lắc giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc chén đi chén tài chén xỉu rất là đơn giản bây giờ tôi sẽ à, tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ lắc thử cho anh em xem vài chén và sau khi lắc xong tôi sẽ thử qua nước muối nam châm cũng như là dọi đèn cho anh em xem và anh em nào muốn tìm hiểu và muốn biết lý do tại sao tôi có thể làm được điều đó thì hãy gọi cho tôi qua số điện thoại đây 0844 555 559 hoặc là anh em kết bạn Zalo cho tôi qua số điện thoại đó bây giờ nó đang là tài số 13 tôi sẽ lắc giữ tài và tiếp theo là giữ xỉu và cuối cùng là lắc chén qua lại chén tài chén xỉu cùng một cách lắc cùng một tư thế lắc chúng ta có thể giữ hộp đi theo ý của mình hoặc là lắc cho chén đi mà tay con người chơi người ta hoàn toàn không thể biết được là chúng ta đang giữ hột hay là lắc cho hột đi Đó, bây giờ lên bão ấy. vừa rồi tôi giữ được 3 chén tài và bây giờ chén này là chén bão tiếp tục vẫn là tài 662 Đó, giờ là 455 khi lắc thì chúng ta có thể là có những trường hợp gọi là chén phản nhưng mà tỷ lệ phản nó không nhiều ví dụ như là tôi đang muốn giữ tài có thể là nó qua xỉu nhưng mà chỉ một chén thôi chén sau tất nhiên nó sẽ về tài luôn nó vẫn là tài nữa 3 5 6 tiếp tục vẫn là tài đó như trường hợp này gọi là chén phản này tôi đang muốn giữ tài nhưng mà nó qua xỉu xỉu số 8 bây giờ nó đang là về xỉu này tôi sẽ đưa qua tài đó 551 anh em thấy không chỉ cần một cách lắc một tư thế lắc hoàn toàn không có sự khác biệt gì cả bây giờ tôi sẽ giữ thêm một hai chén tài nữa đó 663 này bây giờ là qua chén xỉu rồi 135 xỉu số 9 bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem đó, 2 4 1 tiếp tục giữ xỉu 1 à, 2 3 4 xỉu số 9 này 441 vẫn là xỉu 611 xỉu nữa 123 tiếp tục vẫn là xỉu đó bây giờ nó qua tài đây gọi trường hợp chắn phản như tôi nói lúc trước bây giờ tôi sẽ đưa xuống xỉu và tôi lắc giữ xỉu đó 442 xỉu số 10 nữa đó, 135 xỉu số 9 giờ tôi sẽ đưa từ xỉu qua tài đó 256 hột vẫn còn lan tròn ở trên dĩa anh em nhé bây giờ tôi từ từ tài xuống xỉu đó, 145 tôi lại tiếp tục đưa qua tài 466 giờ tôi lại đưa xuống xỉu đó 135 anh em thấy hột vẫn quay tròn trên dĩa này đưa qua tài đó, đây là trường hợp chén phản này Nhưng tôi đảm bảo với anh em chén sau sẽ là tài đó 245 tài số 11 tại sao tôi làm được điều đó thì anh em cần tìm hiểu thì hãy gọi cho tôi qua số điện thoại đây bây giờ tôi sẽ thử qua dọi đèn đây anh em nhìn hột thì rất là trong rất là đẹp sáng đáng mịn đúng chưa dĩa thì hoàn toàn không có gì đó dĩa trong nắp thì cũng thế nắp chỉ là cái nắp cong cuộn hoàn toàn bình thường đúng chưa bây giờ tôi sẽ thử qua cục hít cũng như là nước muối cho anh em xem đây là ly nước muối tôi sẽ thử qua cục hít trước đây đây là cục hít hay là gọi cục 500 với những cái bộ hột 500 thì chuyện giữ tài giữ xỉu thì nó là chuyện bình thường nhưng mà với bộ hột không tang này giữ tài giữ xỉu được như thế này nó mới là điều quan trọng